Ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái lỗi này khi các bạn cài game đột kích nha các bạn nhé Đây này các bạn đang cài này Đấy, à, chờ một chút để cho nó hiện cái lỗi này Các bạn chờ một chút Đây, à, khi mà các bạn cài xong game đột kích nó đến cái màn hình như này thì là kết thúc quá trình cài đặt đúng không? Và thành công đúng không? Thì các bạn ấn vào chữ kết thúc này, này. Đây này mình thử ấn nhá Ấn vào chữ kết thúc Thì nó sẽ báo một cái lỗi đây này Không thể chạy file này Và cái mã lỗi là 740 Các bạn nhìn đây này cái mã lỗi của nó này, này đấy không thể chạy file này này và mã lỗi là 740 các bạn thấy không rồi ok thế với cái cách như này thì các bạn sẽ xử lý như thế nào đầu tiên các bạn ấn ok cho mình ấn ok à, tắt cái này đi rồi đây này các bạn nhìn thấy cái icon đột kích này này các bạn không thể ấn nó vào được đây này. đây ấn nó báo lỗi như này rồi ok bây chúng ta xóa cái này đi không không cần thiết nó nữa à, ok bây giờ chúng ta sẽ à, tiến hành à, xử lý nhá các bạn kích vào zip pc ok chưa các bạn cứ về zipc thì đây nó có những cái ổ này thì chắc chắn cái game của bạn nó sẽ cài vào đây các bạn tìm ở trên đây này các bạn tìm trên cái thanh này này đây các bạn thấy thanh này nhá các bạn ghi chữ vtc vào đây vtc sau đó ấn nút này cho nó tìm đây nó đang tìm này chờ một chút cho nó tìm là vì bình thường ấy các bạn mà bị lỗi đấy thì các bạn chỉ cần à, à, vào thôi các bạn vào cái thư mục mà à, thư mục cài cái game đột tích ấy thì à, sẽ làm được luôn tuy nhiên là có nhiều bạn ấy à, không biết là mình cài vào ở phần nào và tìm nó như thế nào thì mình à, làm cái cách này để các bạn tìm sẽ là à, cho nó dễ ai cũng có thể tìm được bằng cái cách này chứ còn nếu mà bảo đi tìm vào cái thư mục mà mà các bạn vừa lấy cài game này vào thì có thể là có những bạn không chú ý à, là lúc đầu tiên mình cài nó là vào thư mục nào đấy vấn đề nó nằm ở chỗ đấy thì bây giờ chúng ta cứ tìm theo cách này đi sắp tìm hết cái này rồi mà chả thấy cái gì liên quan đến chữ VTC cả là sao đấy có hai cái liên quan VTC rồi này đấy. nó sẽ tìm ra đây là các bạn này nhìn thấy chữ VTC đâu? các bạn nhìn thấy chữ VTC đâu? các bạn chuột phải vào cái VTC này các bạn chọn Send to Desktop đây nha send to desktop một ok đây là một cách còn cách thứ hai ấy, là các bạn có thể kích vào cái cái VTC game này cách thứ hai các bạn có thể kích vào cái cái thư mục VTC game này đây đột kích đây các bạn kích vào game đột kích đây chính là cái thư mục cách thứ hai là các bạn có thể vào đây các bạn chuột phải chọn chuột phải chọn cái patcher này này các bạn cũng send to desktop đấy đấy là hai cách nhá cái cách ờ, đầu tiên là là các bạn có thể ờ, chuột phải để cho cái VTC này ra này đấy là là xong rồi đấy còn nếu bạn nào không muốn cho VTC này thì các bạn có thể cho cái file này một một trong hai file này một trong hai cách này rồi khi chúng ta cho uh, cái này ra rồi thì chúng ta sẽ dùng như nào các bạn kích vào đây để chơi thôi mình kích thử nhá kích vào đây sau đó các bạn ấn yes đây các bạn chọn yes ok để xem nó có vào được game không các bạn nhé đấy à, các bạn nhớ là khi các bạn bỏ cái này ra rồi thì các bạn không cần phải bỏ cái này đâu tức là bỏ một trong hai cái này ra thôi đấy mình à, hướng dẫn cho các bạn cả hai cách thì để các bạn à, dùng cách nào thì các bạn dùng nhưng mà dùng cái cái VTC này thì nhanh hơn này chuột phải phát sen tu là ra luôn chứ đỡ phải vào trong cái thư mục uh, cài game làm gì cho mệt ra rồi nó hiện đây thì các bạn ấn play chờ một chút để cho nó uh, cập nhật đây này nó đang cập nhật cái gì này chờ xem nó có vào được bên trong không nhá bình thường ấy bình thường là các bạn chỉ cần đi vào cái thư mục uh, uh, các bạn cài game ấy để các bạn cho cái này ra thôi hoặc là cho cái file này ra thôi nhưng mà tốt nhất là uh, mình hướng dẫn một cách chung chung ấy ai cũng có thể là vào cái ship PC này xong viết chữ VTC vào đây xong này này đấy để mà tìm tìm thì nó sẽ tìm hết tất cả trong cái máy tính của các bạn thì cái đấy thì à, bạn nào cũng có thể thao tác được chứ bây giờ bảo là à, vào thư mục cài game thì có thể là nhiều bạn không biết đâu không biết cài game đâu đâu rồi chúng ta chờ một chút chúng ta chờ một chút để xem là nó có vào bên trong nhé Rồi ok các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, nó đã vào được cái màn hình mà để đăng nhập. Đấy, mà chưa thấy cái cái phần đăng nhập nó nằm ở đâu đây các bạn thấy không đấy bây giờ các bạn ghi nick và mật khẩu vào để dùng thôi đấy như vậy là cái VTC kia là được rồi nhá bây giờ mình thử cái thứ hai thử cái file thứ hai xem có được không bây giờ mình sẽ thử cái file mà cái file mà c c uh, à, patch ship trừ cf ấy. xem có được không nhá ok à, cái file vtc này là được rồi này chúng ta tắt đi này chúng ta thử xem cái file patch có được không nhá kích vào cũng yes cái này thì nó không đi qua cái bước um, uh, bước hiện cái bảng VTC nữa mà nó chạy thẳng vào game luôn cái file này, nó chạy thẳng vào game luôn chạy thẳng vào cái màn hình đăng nhập luôn chứ nó không qua cái bước kia nữa đấy thì uh, các bạn thích vào file này được hoặc thích vào file này được tùy có hai cách đấy các bạn thích vào cách nào được các bạn chỉ hiểu đơn giản là chỉ cần vào cái zip pc tìm chữ vtc và cho một trong hai file kia ra là được đây các bạn nhìn này đấy như vậy là cái này cũng có thể đăng nhập rồi ok chưa ok như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để có thể là xử lý cái vấn đề mà lỗi 740 này nhé các bạn nhé có vấn đề gì các bạn cứ PM mình mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn chào các bạn chúc các bạn thành công